Vâng, xin mến chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn. À, hôm nay Minh Toàn à, sẽ mở cái hộp này và cái con phơi lái cam này là con S70 VKS. Đấy, để con này đang là đình đám ở trong ờ, thế giới phơi lái cam bây giờ. À, nếu mà quý vị các bạn à, muốn chơi phơi lái cam tức là cái máy quay video và như là hình ảnh trên không. Với con này là giá tầm trung quý vị các bạn. Con này là giá tầm trung chứ không phải là tầm cao và toàn sẽ trong video này toàn sẽ tiết lộ luôn quý vị bạn là giá tổng của bao nhiêu và cũng như là cái chế độ bảo hành nó như nào luôn ở đây ờ, toàn cho phép quý vị bạn chúng ta mở cái hộp ờ, này ra cùng với toàn nhé cái này là toàn mới mua làm qua nên thưa quý vị các bạn đây là con này con phơi lá cam này thì như quý vị các bạn à, đã biết là toàn vừa giới thiệu đến quý vị các bạn cái video trước ấy, là cái video ở trong cái kênh này luôn đấy là con à, phơi lá cam này à, về cái tính năng các cái tính năng nâng cao ví dụ như nó bay theo người hoặc là thời gian bay của nó là lên đến 25 phút chứ không phải 90 phút hoặc là ví dụ như là chế độ không đầu dành cho người mới chơi hoặc một tính năng, năng khác nữa ví dụ như cái tầm bay bay cao của nó là lên đến khoảng 500 mét chứ không phải là chỉ có 100 mét như các con cam khác giá thì nó thật luôn cái các bạn là toàn mua con này là hơn 2 triệu 2 triệu 850 ngàn và toàn mua thêm một cái pin của nó nữa là 550 ngàn là dạ, tổng nó là 3 triệu 400 ngàn và được bảo hành ờ, chỉ có được ừ, một tháng được quý vị bạn ở nơi toàn mua được bảo hành ờ, chỉ có một tháng thôi sau khi mà toàn nghiên cứu ở trên mạng thì toàn uh, chọn một cái điểm mua mà toàn không muốn nói ra bởi vì nói ra thì cái việc bạn ừ, nghĩ là toàn là sẽ PR cho cái cái nơi mua đấy thì mở hộp này ra thì quý bạn thấy con phải cam của mình ở đây là họ đã lắp ráp cho mình đấy, họ lắp ráp cho mình rồi thành ra là toàn khá là hứng thú khi mà cái điều này nó mình mua một con lạch cam còn các con khác thì các cánh quạt này hoặc các chân này cũng như là bộ phận lắp ráp thì mình về mình tự lắp ráp nhưng mà với con lạch cam này SVK70 này là tức là bay theo người ấy như kiểu mà ừ, chúng ta nuôi chim ấy đấy thì là à, họ đã, à, đã lắp ráp cho mình sẵn như này đây là một điều khá là hứng thú với con này thì các bạn thấy là như chế độ không đầu như ờ, được trước toàn nói là nó có một chế độ không đầu và chế độ uh, uh, ấy chế độ không đầu ấy dành cho người mới chơi ấy thì phía mà chúng ta bỏ pin vào là cái cái đuôi của nó và phía không có pin là cái đầu của nó các bạn nhé và chúng ta cùng ờ, Minh Toàn xem ở trong hộp uh, con cam này là nó có những cái gì các bạn nhé nhất là nó có thêm hai cái chống chân trống hai chân trống này hai chân trống sơ cua quý vị các bạn đây hai chân trống sơ cua của cái này đây đấy nó có thêm hai chân trống thêm ờ, bốn cái cánh bốn cái cánh à có một tô vít ở trong này nữa đây một tô vít trong này nữa Đấy, tô vít nhỏ để chúng ta tháo lắp bốn cái này thì ờ, khi toàn đi mua sản phẩm gì toàn hay để ý ví dụ như những cái sơ cua như này người ta khuyến mại cho thêm bốn cánh như này thì ờ, cũng ờ, mến thưa quý vị rằng điều đó chứng tỏ ở trong quá trình bay chúng ta hay hay làm cái hoặc bị hỏng các cánh này thì họ mới sơ cua thêm một bộ cho mình và cái chân này cũng thế có thể là đáp bị gãy hoặc là ờ, như nào đấy thì họ mới sơ cua thêm mình có một cái pin pin ở đây cục pin của nó khá là thông minh quý vị bạn pin nó là lên đến 2.500 mAh và thời gian sạc của nó là lên khoảng 5 à, giờ đồng hồ đây quý vị bạn có thể là sạc trực tiếp ở đây nhé, có chân sạc chân sạc thì cái dây họ họ họ cấp cho mình nhưng mà cái củ sạc là mình phải dùng cái củ sạc uh, à, điện thoại của mình hoặc mình mua một cái củ sạc mới để mình sạc trên pin này cũng nó cũng khá là thông minh ở đây quý vị bạn nhìn thấy là có một cái phím nguồn đây chúng ta bật lên là nó báo luôn cái à, thời ờ, cái cái lượng pin đang còn nó có bốn vạch như này dù nó còn ba vạch thì mức bao nhiêu mà một vạch mức bao nhiêu hai vạch mức bao nhiêu đấy trong này nó có một cái sách điều khiển à, cái sách uh, hướng dẫn sử dụng đây quý vị bạn nhưng rất tiếc rằng là trong sách hướng dẫn sử dụng này toàn là tiếng Anh không có tiếng Việt điều này rất là hạn chế và khó khăn cho những ai mà chúng ta hạn chế về ngôn ngữ Đấy, nó bằng tiếng Anh và đây quý các bạn chúng ta thấy có một cái dây sạc sạc dành cho pin và sạc dành cho bảng điều khiển đây là dây sạc quý các bạn này Đấy, dây sạc và đây là chúng ta thấy uh, trên cái cục điều khiển là nó có cái nút sạc luôn để chúng ta sạc trực tiếp máy vào và trên bảng ở à, đây là một cái bảng điều khiển để nó ờ, họ cung cấp cho mình đây bảng điều khiển chắc quý vị bạn hỏi hai nút này hai nút gì mà to thế à đây mình rút ra luôn nó chỉ là hai cái xốp thôi quý vị bạn đấy hai xốp đây là hai cần của mình đấy, cần điều khiển và nó có các cái nút ở đây thì cụ thể các nút này cách sử dụng như thế nào thì uh, kính mong quý vị và các bạn chúng ta hãy uh, vui lòng nhấn đăng ký kênh uh, để theo dõi kênh uh, đăng ký ở đây là đăng ký miễn phí quý vị và bạn nhé có cái góc cuối ở dưới uh, video mà quý vị và bạn đang xem ấy nó có cái làm đăng ký miễn phí tại đấy quý vị và bạn nhấn vào đấy đăng ký kênh thì uh, video sau mình sẽ giới thiệu đến quý vị và bạn cái sử cái cách sử dụng của cái bảng điều khiển này nó như thế nào và đây thì uh, ờ, mến thưa quý vị các bạn là đây là một cái cục pin là toàn mua thêm wow đây là màu trắng quý vị các bạn bởi vì uh, tại sao toàn không <laughs> bởi vì là máy nó màu đen thì cái pin của nó đi theo cũng là màu đen nhưng mà ở đây toàn mua cái pin và toàn chưa mua pin thêm và toàn chưa kiểm tra nó có cấp cho mình màu trắng thì mình dễ phân biệt được là cái lúc mà mình bay À, à, bay hết pin rồi mình thay pin mình biết được là pin nào mình mình sử dụng rồi và pin nào mình chưa thì nó càng tuyệt vời hơn ở trên pin này nó cũng thế đây quý các bạn thấy nó lượng pin nó cũng đang đầy màu trắng nó khó xem hơn đúng không ạ và nó có cũng có sạc luôn Đấy. chúng ta nhấn tắt ở đây thì uh, toàn cũng uh, ở đây là toàn cũng uh, uh, cũng cũng uh, cũng uh, muốn cái các bạn tức là cũng uh, uh, góp ý với các bạn là chúng ta nên mua thêm một cái cục pin nữa để chúng ta điều khiển bởi vì cái máy này nó chỉ bay 12 15 phút là cao nhất quý vị bạn một pin mà khi sạc đầy 2.500 mAh thì nó chỉ bay 12 15 phút thôi đấy nhưng khi mà chúng ta muốn quay thêm một cái video nữa hoặc quay những cái cảnh khác mà nó đến mức pin yếu rồi thì chúng ta có thể là tháo cái pin này ra và chúng ta thay một cái pin mới để chúng ta quay tiếp video Đấy. thì pin ở đây thì nó được uh, tháo lắp ở đây quý vị các bạn đây đây quý vị các bạn Đấy, quý vị các bạn thấy có cái hốc này chúng ta lắp lắp pin ở đây thì uh, nó có ngược đầu và xuôi đầu như vừa rồi mình thử lắp ngược đầu như thế này thì nó không vào được quý vị bạn không vào hết được có đẩy cũng không vào hết được chúng ta phải trở đầu pin lại đấy chúng ta lắp đấy, chúng ta đẩy vào nhé đấy thì khi mà máy nó báo đèn như này là chúng ta đã lắp pin chắc chắn rồi các bạn đấy và chúng ta mở mở pin thì chúng ta có thể ấn đồng thời hai cái trên dưới và chúng ta tút pin ra Đấy. ấn đồng thời hai cái trên dưới các bạn nhé để chúng ta tút cái pin này ra nó có hai ngàm đây các bạn nhìn thấy này một ngàm trên này Đấy. và một ngàm dưới này Đấy. chúng ta ấn đồng thời bóp đồng thời hai ngàm này chúng ta tháo lắp pin Đấy. khi chúng ta lắp pin nó chắc chắn thì nó các đèn nó sẽ báo như này Đấy, báo đỏ và cái camera này như bạn ờ, thấy camera này nó thiết kế cũng khá là đẹp và thời trang chứ không phải như cái những cái con khác là camera mà nó hình vuông giống như một cái máy thông thường đây nó như Minh Toàn thì Minh Toàn lại thích cái hình dạng cái con camera này hơn nó trông nó hầm hố hơn là cái con camera trông giống một máy ảnh và cái cách sử dụng của nó như thế nào cũng như là cái cách bay của nó như thế nào và hướng dẫn sử dụng uh, về cái con uh, cái điều khiển này nó như thế nào thì uh, Minh Toàn xin mời uh, quý vị bạn uh, hãy uh, đón xem cái video tiếp theo của kênh để uh, đón xem video cái cách hướng dẫn sử dụng bay cũng như là cái cách mà sử dụng cái bảng điều khiển này và với Minh Toàn thì Minh Toàn ờ, hướng dẫn một cách tỉ mỉ ờ, cho những người mà chúng ta mới sử dụng thì có những ai biết rồi thì ờ, xin vui lòng bỏ qua cái video này và nếu mà những ai chưa biết thì Toàn muốn hướng dẫn một cách tỉ mỉ như kiểu mà cầm tay chỉ việc để chúng ta có thể hiểu và sử dụng được những cái sản phẩm mà nó nó từ đơn giản nhất cho đến phức tạp chính vì thế mà là nếu mà làm mất thời gian của quý vị bạn quá nhiều thì cho phép Minh Toàn gửi lời xin lỗi đến quý vị bạn và hy vọng rằng các bạn ờ, nếu thấy video hay thì sẽ chia sẻ video này đến ờ, cho người nhiều người xem và để nhiều người biết hơn và đồng thời ờ, cũng rất muốn các bạn chúng ta hãy có điều kiện hoặc nhu cầu khi mà chúng ta mua con phải là cam này về để chúng ta trải nghiệm một nữa xin chân thành cảm ơn quý vị bạn đã đón xem video ngày hôm nay xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái video tiếp theo của kênh